Chúc mừng khai trương cơ sở giặt là Đây là một cửa hàng giặt là công nghiệp Đang à, sử dụng thiết bị giặt sấy công nghiệp do công ty Gahan cung cấp Đây là máy giặt công nghiệp Sanier 20kg Vâng, máy đang vận hành, đang đang giặt, đang vắt Đây là máy sấy Sanier 22 kg. Đây là máy giặt Sanier 17 kg. Trong này là máy giặt sấy nhỏ để giặt những đồ nhỏ, quần áo. Đây là khu để treo quần áo sau khi mà giặt xong này giặt sấy xong này. À, đây là khu vực cái giá kệ để chăn này. Đó, vậy là đã kết thúc một mẻ giặt còn đây là máy sấy thì vẫn đang hoạt động